à, các con thấy cây sung đẹp không cây sung rất đẹp năm nay hổ trông gầy này à, dạ vâng ạ à, con bạch sư phụ và chư tăng ạ đây là à, mô hình về gia đình nhà hổ đấy ạ ừ, gia đình nhà hổ dạ vâng ạ. đấy có đại đức bảo trông hơi giống mèo coi hay thì người ta bảo mèo là thầy của hổ mà thấy không ừ. thầy hổ <laughs> hóa nhân cách hóa tất cả những chú hổ này nha thành một gia đình cũng đón xuân vui vẻ nha đó nhưng mà hổ rất hiền lành đứng cạnh ngan thịt kia không có ăn thịt ngan thịt đấy đứng cạnh chó đây này đấy là làm bạn với nhau hết đấy cho nên xuân này gọi xuân từ bi mà tất cả muôn loài sống yêu thương với nhau có yêu thương á, có từ bi thì sẽ không có những cái tay ách à. đấy từ bi nước từ bi giải tất cả mọi những cái tay ương rồi thành đại chúng chúng ta đi rồi ờ, xa thu xa thu ai đấy ờ. Ờ. đó giờ chúng ta sẽ đi lên ra con ý tưởng này con ông Bồ Tát con này cái chậu này con phải cho lui vào trong này quan âm bồ tát để dâng hương cháu bắp nha con này nhìn nó giống giống nhau rồi thỉnh đại đức chưa tăng nên vân tập vào đây Nam Mô Viên Thông Giáo Chủ Đại từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Kính lạy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nâng đỡ Hôm nay ngày mùng 1 tháng riêng Xuân nhâm dần Đệ tử Chư Tăng chúng con cùng các quý Phật tử và bà con nhân dân hiện diện tại nơi đây thành kính đốt nén tâm hương kính cẩn dâng lên cúng dường Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngưỡng nguyện Đức Bồ Tát từ bi chứng lòng cho hết thầy chúng con chúng con cầu nguyện lên Ngài gia hộ cho thế gian này ai ai cũng biết tu tâm hướng thiện hết thảy được sống trong tâm từ bi yêu thương nhau không có ai khởi tâm ác hại nhau để cho thế giới này được an lành như giọt nước nơi nhành dương của ngài làm mát cho tất cả chúng sinh chúng con kính dâng lên ngài nén tâm hương này ngưỡng nguyện ngài cảm thấu lòng thành của chúng con và buông lòng từ đến thế giới này đến quả địa cầu này để cho nhân loại chúng con năm nhâm dần này sớm vượt qua các tai ương dịch bệnh sớm được tiêu trừ chúng sinh nhân dân đều biết hướng về nẻo tu tập thanh tịnh hóa tâm mình làm cho tâm mình được đẹp hơn thánh thiện hơn và sống cuộc đời an lạc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 tượng đài Đức Quan Âm Bồ Tát ở chùa chúng ta rất là đẹp chú hữu là thợ tạc tượng á chú khi tạc pho Quan Âm này chú cảm thấy chú rất là mãn nguyện đấy nhìn ngài rất là trang nghiêm nhưng mà lại rất từ bi nha cái nét rất đặc biệt rất đặc biệt phải nói là con này rất đặc sắc tươi từ bi rất là đẹp à. Đó. rồi thay thì đại chúng chúng ta hôm nay chúng sư phụ sẽ dẫn đại chúng đi tham quan một công trình mới rất mới của chùa chúng ta đó là cầu vàng thành nhỉ chùa ba vàng có cầu vàng em Ai, sư phụ giới thiệu với đại chúng đây là cây cầu vàng của chùa Ba Vàng có người ta giới thiệu đây giống như cái cầu bàn tay ở ở trong Đà Nẵng ấy à, thế thì câu cây cầu vàng này uh, nhân do xuất xứ của nó nó chính là từ cái việc cái ngã năm mùa xuân nó rất là đông người người lên người xuống xe lên xe xuống cho nên nó mắc kẹt ở chỗ này rồi có thể xảy ra va quẹt ở đây chính vì thế mà ban chức sự đã bạch lên sư phụ là xin mở một cái cái đường một cái đường đi vòng qua phía ngoài này làm lối tránh gọi là đường tránh thế thì sư phụ nói thôi nhân thôi thì mở con đường ấy thì chỉ bằng ta bắt cái cầu nghe không làm cái cầu Đến lúc đầu tính làm một cái cầu gỗ nhưng mà nghĩ cầu gỗ thì không an toàn vài năm rồi nó mục mất thế cho nên sau đó thì thống nhất là để ra làm cái cầu bằng sắt thế này nghe không chắc chắn đó và để mà giải tỏa cái chỗ ách tắc này thứ hai nữa là cũng là một cái tiểu cảnh đẹp để cho du khách cho mọi người có thể ra đây đứng được đứng ở cái cầu vàng thì ngắm một cách rất là thanh thang à, cảnh trí phía trước rất là đẹp có thấy là gọi là sơn thủy hữu tình nghèo sông núi biển rất là đẹp đó cho người ta cũng bảo ví cái cầu này với cái cầu cầu bàn tay ở trong đà nẵng ở đà nẵng hả <laughs> đó, đà nẵng đó bây giờ thầy thỉnh đại chúng chưa tăng và phật tử nha lên đây sẽ đi dọc suốt con cầu vàng này nha cái cầu vàng này đó tất nhiên là không lật được vì hai chủ hai bên đều có chủ cả rồi đấy chúng ta nhìn thấy xuống đường thấy các xe đang đi lên chùa ha đó nếu mà buổi tối sẽ nhìn thấy mọi người đi lên tấp lập sẽ rất là đẹp đây đúng là đứng chỗ này là đẹp nhất đây này đấy cái chỗ lượn ra này đó. Du khách đến chùa thì đến ngay dưới sân này đã nhìn thấy cầu vàng rồi, nghe không? Chúng ta nhìn xuống đây là rừng trúc, đấy, rừng trúc. À, cái này là do tăng chúng chùa cho chúng ta Phật tử trồng đó. À, đây cũng là biểu tượng của thiền phái Trúc Lâm, thiền phái Trúc Lâm. Ừ. Đẹp không? Đấy, nhìn xuống này rất là đẹp, khác gì là chúng ta đi ở trên cáp treo đâu ha. Không khác gì cáp treo. Đó. đấy cái cầu ờ, được công ty của công ty gì con nhỉ công ty gì SHT của thành phố Uông Bí do anh Thành làm giám đốc đấy anh Thành này cũng có mấy cái công trình ở chùa mình à, rất là tốt ừ. đấy tôi <laughs> vừa giới thiệu công ty SHT luôn <laughs> quảng bá để chúng biết à đây là sản phẩm của công ty S, SHT thành phố Uông Bí ừ. chỗ này có bậc này này nhá mọi người có đúng ra là sau này có thể lát cái tấm khác màu đi nha ai đây <laughs> rồi sư phụ hoan hỉ nhá xà thu xà thu à, hội nhóm phước lành đây đây đây được rồi đã được các sư nhận cho chú có phước lành tí nha ở đâu đây con Hà Nội về à? Ôi, quý Thôi đứng đây tôi cho chụp kiểu ảnh. Đây. Đây. chú tận Hà Nội chú về. Chất tay rồi. À, đi báo. Đây. Kéo khẩu trang ra. Kéo khẩu trang lên. 1 2 3 nha dạ. trong năm mới nhiều dạ. sức khỏe bình an thành công nha dạ.